lý thuyết các bạn ghi vào cho thầy này đầu tiên ờ, thầy trò chúng ta cùng định nghĩa về khái niệm của diện tích đa giác diện tích chúng ta đã được học ở cấp tiểu học rồi đúng không và cũng được nghe rất nhiều và hôm nay thầy trò chúng ta sẽ định nghĩa chính xác xem diện tích đa giác là gì các bạn chú ý lên màn hình diện tích của một đa giác là số đo phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích của đa giác đó. Diện tích chính là số đo của phần mặt phẳng giới hạn. Đây. Ví dụ thầy Trung có một cái hình như này. Thế chung qua bức hình trên bảng Thì diện tích chính là cái số đo cái phần mặt phẳng đấy Giới hạn rồi Đấy Được chưa Đó Vậy có nghĩa là chúng ta đo cái phần đấy Và phần đấy được tên gọi là diện tích Cái thứ hai các bạn phải nhớ cho thầy này Mỗi đa giác có một diện tích xác định vậy đa giác nào ngũ giác lục giác tứ giác đều có diện tích tứ giác